I'm from Singapore. Oh. Okay. From Vietnam. Ho Chi Minh. <laughs> He's healing, I hit him once. Let's go, let's go, let's go. Oh, he has to come. Oh, fuck. Oh, nice. Just one people and you go step John. Go step John dude. Thank you. Yeah, There's someone here! There's someone here! Ah. What the hell? Ah, shit! Someone here. One people what the hell? What? What the hell? Ready? Ah, oh, what the hell? Chạy xe qua bên tôi là mấy ông ơi. Ô, ở đây còn một thằng nhỉ? Thấy chưa? trời ơi đó từ từ từ cố lên cố lên cố lên ngoài cố lên ngoài ra giữa nha nhấp thôi đừng xoáy xoáy cũng chết được đâu nhấp thằng trên đồi ấy thằng trên đồi đứng như này Đó, ờ, chạy sai đúng lắm núp rồi nó đi núp một thằng ở ngoài kia rồi núp núp núp núp thằng ốp rồi núp thằng ốp rồi vâng. thấy chưa núp thằng ốp được kiểu rồi giờ tôi đẩy lên giờ tôi đẩy lên phải theo nỉa tấn công nó ngoài bo nó ngoài bo nguy hiểm nó đẩy lên đấy nó thằng quốc rồi ông ơi phú trước đã bắn bắn chết rồi đã nó ngay đây nè có hai thằng à đây đây đây nó đây nó đây nó ngay tôi luôn nè bắn nó ngay tôi nè nó ngay tôi nè bắn nó bắn nó đi từ từ từ từ bắn nó hết đạn rồi nó trên nhà dụng cái đi mấy anh em ơi có xe tới chưa cẩn thận có người có người rồi ôi hay thế bom bom bom bom bom bom đừng xuống bom bom có bom có bom có bom đã bảo là có bom <laughs> nhưng mà <laughs> trời ơi từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nó còn một thằng mà trời ơi mình đã bảo có bom đầy lắm bây giờ thích khẩu gì cũng có à chạy xe qua bên tôi là mấy ông ơi Ô, ở đây còn một thằng nhỉ Thấy chưa <laughs> Trời ơi Bắn rồi à Không không phải Có cái xe kia kìa Thấy chưa Đó thấy người chưa Đó nó luôn đi có xe kìa có xe tới kìa xe nó đang tới xe nó chuẩn bị lên này mình xuống tảng đá này trước nhá có xe đến này có xe hướng ở hướng 15 đến này cẩn thận nhá cẩn thận bọn nó nằm ở đây nhá có người bắn nhau ở đây hai trăm năm mươi lăm hai trăm năm mươi lăm ô mình lấy bom mà tìm bao nhiêu đấy tìm bốn đi à Ô, mình chơi tìm 4 á được chưa chuyển về được không rồi rồi ok ok bidv nhưng mà vào thấy nó mẹ vào nó nó tạo tài khoản lâu thế nhờ nhanh mấy ngân hàng khác có nhiều gì đâu ngân hàng khác có thể nhưng mà công nghệ mà thế này là thành được rất là cho vào vào vào cung cấp ở trong đó chỉ thành hàng hai thành viên trong này chỉ sang cái này cái thằng mà bảo bảo từ sang hồi bên đây có làm gì đâu nhất là bảo ông kia làm thế hai đánh kia cũng được Ôi, clear Clear à? Nó nằm Rồi, nốc luôn rồi à, Hết à, rồi, hết rồi à? trước mặt kìa trước mặt kìa ôi ô mình bị lỗi shit trời ơi mình ờ, ấy quá suýt ờ, mình mình mình mình, bị lỗi kiểu như là lỗi cầm súng ấy kiểu bị... rồi clear rồi trời ơi cầm súng cầm súng cầm súng kiểu như nó nó nó bị bị bị, bị dính xe kiểu nào ấy rõ ràng mình ờ, dí súng qua bên kia rồi nãy xe x 4 rồi